Chào các bạn Hôm nay thì rẻ hơn khuyến mãi sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường nội địa Nhật thì bếp là Rinnai bếp có model là KGKM64BE2 đây là nội thất bên trong của bếp đây thì tiếp theo á tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem ngoại thất cũng như là tôi sẽ test những tính năng của bếp cho các bạn được xem đây thì những hố lớn phía sau á, và bên dưới bếp á, bên cửa hàng chúng tôi đã bọc lưới che chắn lại rồi để tránh những trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn sẽ có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp rồi nha bếp này được sản xuất vào tháng 9 năm 2017 đây ở trong hộp nướng thì chúng ta sẽ có mâm và để cho miếng nóc đây tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là phá ra à, khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu và một bếp nướng đây các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo tôi thêm đoạn nhỏ con rửa trở lại để có thể dễ thổi để phân tích tính năng là khóa ga khi tắt lửa thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây thì que cảm biến tôi biết đó ở phía sau đây que cảm biến tôi biết ở nằm ở phía sau đây nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt biết nó sẽ tự động khóa ga lại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 tính năng tiếp theo tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là phá ra khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai miếng sắt để thay thế cho hai đáy nồi đây ở quay cảm biến này nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động phá ra thì ở bên dưới đầu chúng ta nhiệt độ như yêu cầu là phải đạt trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ra thì nếu như mà các bạn muốn thử tính năng này tại nhà thì các bạn nên sử dụng những cái loại nồi nó có cái đáy dày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 nhiệt độ biến phở rồi là cũng 330 đây thì tùy vào vị trí nhiệt độ nó sẽ khác nhau đây đĩa bên trái đã ờ, khóa ra đĩa bên phải đã khóa ra đây sau tính năng nước cạn nồi chúng ta khóa ra công tắc thì vẫn mở bình thường đây thì như bên nãy tôi đã nói việc vì biết sử dụng rất là hao pin nên khi mà các bạn sử dụng pin á thì cũng có một số pin là pin các bạn nên tránh sử dụng như là pin con ó pin con thỏ đây thì những cái loại pin này các bạn chỉ có thể sử dụng được từ 15 cho đến 20 ngày thôi có một số loại pin tốt hơn như là Panasonic Toshiba á, mặc dù thời hạn sử dụng á, có thể lên đến được từ 30 cho đến 40 ngày nhưng mà những cái loại pin này khi mà các bạn sử dụng cho bếp ga Nhật thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn không nên sử dụng thì để mà khắc phục cái vấn đề về pin á thì khi mà các bạn mua bếp bên cửa hàng chúng tôi á thì chúng tôi sẽ có tặng kèm một bộ pin sạc đi kèm với bếp đây đây là bộ pin sạc tôi rồi một viên pin như thế này và một cái lò xo đi kèm nó là một ổ cắm sạc đây với đoạn dây dài 3 mét như thế này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 hoặc là các bạn cũng có thể chú ý lắng nghe vào cái nhịp đánh lửa của bếp là nhịp đánh lửa đây đây khi mà các bạn nghe nhịp đánh lửa nó nhỏ và chậm á, thì cũng có nghĩa là pin nó yếu thì các bạn nên cắm sạc vào thì ở cái viên pin này đây nó sẽ có cực âm và cực dương thì ở chỗ này chúng tôi cũng làm dấu để các bạn có thể nhận biết khi mà các bạn mua bếp về nhà chính là dấu cộng và dấu trừ đây ở dấu cộng này chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này là khi mà các bạn lắp đi vào bên trong á, là chúng ta sẽ hướng cái cực dương này ra phía bên ngoài và cực âm vào bên trong tránh cái trường hợp nó đảo cực pin cái hướng pin nào nó sẽ như thế này đây đây như thế này các bạn lưu ý điểm điểm, điểm này tránh trường hợp nó đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn nó đảo cực lại á thì thứ nhất là biết sẽ không hoạt động được và thứ hai á có thể sẽ xảy ra tình trạng hư hỏng pin của chúng ta nên là các bạn hãy cẩn thận lưu ý cái điều này thì để lắp pin vào bên trong á các bạn sẽ mở cái lò xo này đây các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này và phía trên đầu cực dương của viên pin nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này đây các bạn sẽ móc cái đầu lò xo này vào đây để làm chi đây để chúng ta có thể cố định cái lò xo này lại để khi mà các bạn đút vào bên trong sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra các trường hợp nó bị bung ra đây nếu sử dụng pin sạc hoạt động bình thường ở bên không biết á, thì tôi cũng cần sẵn một cái đầu chờ để cho các bạn vừa cắm vào bấm sạc vào đây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 thì chúng ta sẽ học pin này trống các bạn sẽ đi ra ngoài hết đây chúng ta sẽ pin ra hết vì khi mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ này á mà các bạn bỏ cái pin bên trong á khi mà hết thời gian nổ cắm đây thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện á trực tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn hãy nhớ lưu ý cái điểm này khi mà sử dụng một cắm hẹn giờ đối với dòng bếp nhật này á, thì chúng ta sẽ có một cái loại van sử dụng phù hợp với nó đó chính là dòng van Namilus 345S này đây